À, xin mến chào quý vị và các bạn Thì à, hôm nay mình đang có mặt tại à, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để à, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất Nằm trên mặt tiền đường nhựa, à, đường suối cầu độn Thì à, miếng đất của chúng ta có diện tích là bề ngang là 6 mét Và chiều dài vào là 50 mét Và có 100 mét thổ cư Sổ sách riêng sổ hồng sổ đỏ đầy đủ ở mặt tiền đường phía trước đây thì uh, trước mặt chúng ta là cái à, đường điện ba pha luôn nha xung quanh thì uh, dân cư ở rất đông thì cái miếng đất của chúng ta đó quý vị nhìn thì là cái uh, hai cái hàng uh, cọc bê tông đó, ở hai bên đã cắm uh, đầy đủ hết rồi nó chưa có rào lại thôi nhưng mà đã cắm ờ, rất là nhiều các cái cọc bê tông miếng đất của chúng ta là rất là vuông vức nha bề ngang 6 mét và chiều dài vào bên trong 50 mét và tiếp giáp với lại cái hàng rào ờ, của ờ, đất bên kia thì hiện trạng trên đất đó là có ít cây cao su nha cây rất là bự thì à, báo cho quý vị giá của cái miếng đất này à, chủ đất đưa ra là 910 triệu 910 ừ, triệu nha thì à, bây giờ mình sẽ nói về cái à, vị trí của cái miếng đất miếng đất của chúng ta ở đây thì chúng ta đi ra thẳng cái đường DT 750 thì khoảng tầm 100 mét quẹo phải đi hơn 1 km là sẽ ra tới quốc lộ 13 còn mà chúng ta quẹo bên trái thì cũng đi hơn 1 à, km thì sẽ ra ủy ban nhân dân xã Tân Long chợ và trường học đây thì à, cái miếng đất là rất là phù hợp mà quý vị nào có nhu cầu xây nhà ở hoặc là xây nhà trọ nha giá chỉ 910 triệu đó là giá cam kết giá chủ đất đưa ra chủ ờ, đang thật sự là cần bán nha anh em nào làm bất động sản mà có khách thì có thể liên hệ em đây thì ờ, quý vị nào có nhu cầu mà bán đất thì ờ, cũng có thể liên hệ em em sẽ quay hỗ trợ cho quý vị ha mấy cây cao su này mủ rất là nhiều đây đầy tô luôn thì quý vị nào chúng ta có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại à, 0972 042 552 và đây hoặc là kết bạn vào Zalo số đó luôn tí nữa thì à, em sẽ quay cái sổ cho quý vị và các bạn xem ha quay thật chi tiết luôn rõ ràng cho quý vị đảm bảo về cái à, tính pháp lý của cái miếng đất và chính chủ là cần bán thì em sẽ quay hỗ trợ hình cái mặt tiền thì cái đường bê tông đường nhựa này là đang ờ, sửa chữa nha đường khoảng 6 mét rồi đây là cái sổ đây sổ đỏ chính chủ quay hoàn toàn thực tế luôn chủ rất là thiện chí bán nha quý vị đó. đây là cái thông tin về cái thửa miếng đất của chúng ta đây đó. 301,3 mét vuông thì có 30 mét là đất là trồng cây lâu năm thuộc hành lang bảo vệ đường bộ nha đó. 100 mét thổ cư rồi xin cảm ơn ờ, quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những ờ, video tiếp theo xin cảm ơn